một nhóm đối tượng móc túi chuyên nghiệp từ thành phố Hồ Chí Minh ra đà nẵng hoạt động với thủ đoạn là lợi dụng sơ hở của du khách tham gia các sự kiện lễ hội đông người để trà trộn móc túi trộm cắp tài sản chỉ sau một thời gian ngắn vào cuộc điều tra lực lượng công an đã triệt xóa được ổ nhóm trên sự kiện lễ hội Revive Water Run được tổ chức tại khu vực công viên Biển Đông, đường Võ Nguyên Giáp vào ngày 28 tháng 5 vừa qua đã xảy ra hàng loạt vụ móc túi lấy đi nhiều điện thoại di động có giá trị của du khách và người dân tham gia sự kiện xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc ảnh hưởng lớn đến môi trường du lịch của thành phố lãnh đạo công an quận sơn trà đã phối hợp với công an phường phước mỹ vào cuộc điều tra qua công tác sàng lọc thì nổi lên một nhóm đối tượng gồm có hai nam và ba nữ nói giọng thành phố hồ chí minh lưu trú tại khách sạn biển vàng đường phạm văn đồng thì nhận định của ban chỉ huy đội và lãnh đạo công an quận cho các trinh sát theo dõi những đối tượng này mặc phục. Vào cuộc điều tra, các trinh sát đã nắm được quy luật giờ giấc đi lại của nhóm đối tượng. Đến chiều ngày 29 tháng 5, các đối tượng này tiến hành trả phòng để rời khách sạn. Tình huống này cũng đã nằm trong dự kiến của các trinh sát. Sau khi mà nhóm đối tượng nó ra lên taxi rồi đi khỏi khách sạn Biển Vàng thì di chuyển đến địa điểm đã được đóng lỏng của lực lượng cảnh sát hình sự Trà đó là nhà ga thì tại bến nhà ga thì ờ, phối hợp với lại các lực lượng khác sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thì ờ, được lệnh của ban chỉ huy đội cũng như lãnh đạo công an Sơn Trà thì cho bí mật mở những đối tượng này ngay tại chỗ để kiểm tra thì ờ, sau khi mà kiểm tra tư trang và đồ dụng cá nhân của các đối tượng thì phát hiện là trong túi sách của một đối tượng nữ chứa đựng tổng cộng là 21 cái điện thoại. Danh tính của nhóm móc túi chuyên nghiệp đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã được làm rõ, bao gồm Nguyễn Văn Quý, 19 tuổi, trương thị thảo 20 tuổi nguyễn thị ngọc giàu 26 tuổi nguyễn ngọc đăng kiên 19 tuổi cùng chú tại thành phố hồ chí minh nguyễn thị duy diệp 23 tuổi tạm trú tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa với thủ đoạn lợi dụng những nơi tổ chức các sự kiện tập trung đông người để trà trộn gian cảnh móc túi các đối tượng đã thực hiện chót lọt ở nhiều địa phương tại thành phố đà nẵng chỉ trong thời gian ngắn năm đối tượng đã thực hiện chót lọt 20 vụ móc túi lấy đi 21 chiếc điện thoại di động đắt tiền của người dân và du khách ờ, um, có ở Đà Nẵng có lễ hội ờ, Revive tôi uh, có uh, hành vi trộm cắp tài sản của khách uh, của du khách à, à, túi ai sơ hở thì móc còn à, không thì đeo trước cổ tôi lấy vô làm tôi rạch đề nghị khi người dân đến chỗ, những chỗ đông người tham gia các lễ hội chợ đêm vui chơi thì đề nghị nâng cao cảnh giác tự bảo vệ tài sản của mình à, không để các đối tượng lợi dụng những sơ hở thiếu sót trong bảo vệ tài sản để mà bị móc túi rạch túi Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Sơn Trà đang tạm giữ hình sự nhóm móc túi này để tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp